Ok hello, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với cái kênh tiếng số kèo cũng như là kênh tiếng bóng đá nha. Thì anh em nhớ để lại hai cái lượt đăng ký theo dõi hai kênh này giúp cho tiếng nha. À, và trong cái video lần này, tiếng sẽ nhận định và phân tích cho anh em một cái trận đấu uh, thuộc bảng E. Đó, trận đấu thuộc bảng E tại vòng loại Euro 2024 năm nay. Đó là, là trận đấu giữa thằng Ba Lan với Albania. Đấy, thì anh em nhìn vào cái bảng xếp hạng hiện tại tại bảng E, anh em có thấy cộng hòa Séc cùng với Ba Lan là hai cái ứng cử viên cho cái ngôi nhất nhì của bảng đấu này đúng không anh em đó đặc biệt là Ba Lan Ba Lan chính là ứng cử viên thứ nhất cho cái ngôi ờ, đầu bảng ở bảng đấu này nhưng sau khi trải qua trận đấu đầu tiên Ba Lan đã phải nhận thất bại 1-3 trước cái thằng Cộng hòa Séc đó thì ờ, theo tiếng theo dõi cái trận đấu đó thì thấy đội hình của thằng Cộng hòa Séc năm nay thi đấu phải nói là rất là hay và rất là tốt đó cho nên cái ngôi đầu bảng tại ờ, bảng E này chắc chắn cỡ 6 70% sẽ thuộc về Cộng hòa Séc đấy thì với cái bảng đấu hiện tại anh em thấy này Cộng hòa Séc đã có một trận thắng và có được 3 điểm và đứng đầu bảng E trong khi đó thì ờ, Ireland cùng với Moldova đã có trận hòa một đều ở vòng đấu trước và cùng nhau có một điểm xếp ở vị trí thứ hai thứ ba và Ba Lan đang đứng ở vị trí cuối cùng sau cái trận thua hằng Cộng hòa Séc đó còn cái thằng Albania thì chưa thi đấu trận nào và chưa có được điểm số nào và đang đứng ở vị trí thứ tư nha anh em đấy thì trước tiên trước khi mà đến với cái ờ, trận đấu phân tích về nhận định về hai cặp đấu này anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái tỷ lệ kèo đây tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra thì anh em có thấy là nhà cái đã đánh giá đội chủ nhà Ba Lan với mức chấp là một hòa cũng như là nửa một ở trận đấu này đó à, cùng với mức tài xỉu của trận đấu này là hai hòa và 2.25 và ở hiệp 1 thì Ba Lan chấp Albania là đồng nửa cùng với nửa trái này còn tài xỉu ở hiệp 1 là chấp ờ, là là tài xỉu nửa một cùng với một hòa đó có rất là nhiều mã kèo trên trang cho anh em chơi ok trên em thì hiện tại Tiến nhận định cũng như phân tích cái trận đấu này cho anh em khá là sớm nhá Đó bữa nay chỉ mới là ngày 26 thôi mà Tiến đã lên video cho anh em ngày 28 à, tháng 3 rạng sáng 1 giờ 45 rồi Đó vì Tiến phải lên sớm nên mới có được cái đề xuất từ Youtube thì anh em mới có thể tìm kiếm được cái kênh của Tiến cũng như cái video này để anh em tham khảo các mã kèo Đó cho nên những mã kèo mà Tiến cho sớm á, chưa có được cái đội hình ra sân chính thức cũng như là chưa biết là huấn luyện viên sẽ chơi với sơ đồ nào cũng như đội hình nào à, có cầu thủ này chấn thương như sao cho nên Tiến mới nói đây chỉ là những cái gì mà Tiến ờ, uh, lên cho anh em để anh em tham khảo thôi còn anh em mà muốn lấy những mã kèo chuẩn nhất đó uh, hoặc là lấy một cái trang chơi hoặc là muốn có một cái trang chơi chủ động kiểu như là chủ động như tiếng này tự cầm trang thích mã nào vào mã đó hoặc là có thể đợi bóng lăn 5-10 phút hay giữa chặn hơi hết thì một gì đó là anh em vào kèo cũng được không có gấp đúng không đó là gọi là cái cách chơi chủ động của tiếng nếu như mà anh em muốn uh, có một cái trang chơi như tiếng mà chưa tìm được trang nào uy tín hoặc là chưa biết cách chơi trang đó thì cứ liên hệ ngay cho Tiến qua cái số Zalo hoặc là cái Telegram ở phía dưới góc video trong cái màn hình này Tiến sẽ giúp đỡ và hướng dẫn chia sẻ cho anh em một cái trang chơi uy tín nhất đó thì uh, quay lại với cái tỷ lệ kèo hiện tại do nhận định sớm cũng như là là phân tích sớm ở trận đấu nên chưa có được nhiều mã kèo như là kèo thẻ kèo gốc hay kèo thẻ phạt gì đó đó rồi rồi rồi kèo mã hai đội cả hai đội cùng ghi bàn nói chung rất nhiều mã kèo khác nữa thì chắc chắn là trước giờ bóng lăn tầm 6 7 tiếng gì đó trước nửa ngày đi thì nhà cái sẽ đẩy lên full các mã kèo cho anh em chơi rất là nhiều mã kèo luôn đó thì anh em cứ canh lúc đó có cái trang trong tay anh em cứ đợi à, thích kèo nào vào kèo đó thôi hoặc có thể là đợi uh, trước giờ bóng lăn tầm một tiếng đồng hồ khi mà tiếng sau kỹ các mã kèo tiếng đẩy lên nhóm đó rồi lúc đó anh em vào nhóm của tiếng rồi anh em vào kèo nó cũng chưa có muộn ok cho anh em thì với những mã kèo hiện tại anh em hãy cùng tiếng đảo qua phân tích cũng như nhận định về cặp đấu này xong rồi sẽ đưa ra một cái sự lựa chọn hợp lý nhất nha đây thì bản đấu thì tiến đã nói qua cho anh em rồi riêng cái họ Albania này chưa có được ra sân trận đấu nào nên chắc chắn anh em cũng chưa biết cái đội hình được triệu tập đúng không đây tiến sẽ cho anh em xem qua về cái sơ đồ mà cái đội hình được triệu tập của cái thằng Albania đó thì hiện, tại trên hàng công trên hàng công thì có sự ờ, góp mặt đáng chú ý của một tiền đạo thuộc biên chế Chelsea đó chính là thằng Boja đó còn ở phía tiền vệ thì có được uh, Onani của Inter Milan cũng như là Bagami của Sassuolo này hay là uh, ờ, Kedibake của cái thằng Espanyol đấy còn ở hàng hậu vệ thì à, khá là chắc chắn nha anh em khi có được các à, hậu vệ đến từ cái đội tuyển ý đến đến từ à, cái giải vô địch quốc gia ý như là Cumbulo của Goma này đó là Hisai của Lazio này hay là email của cái thằng Emboli này đó thường thì những hậu vệ của các đội bóng mà chơi từ quốc gia ý anh em giải vô địch quốc gia ý thì những hậu vệ của quốc gia ý thường thi đấu rất là tốt kiểu như rất là vững đó vì ý cũng là một cái trong những cái đội nền tảng mà đi đầu về cái lối chơi mà phòng thủ đó thì à, về vị trí thủ môn thì có sự xuất hiện của thủ thành Begisa của Torino nhìn chung thì cái đội hình của cái thằng Estonio là không đến nổi tệ nha anh em và tất cả đều đều đều có thể à, đều chắc chắn là bất ngờ sẽ xảy ra trong cái cổ đầu này đó cũng như Boja của Chelsea là sẽ là cái tiền đạo mà chủ chốt để gánh cái đội tuyển này trong cái à, à, cuộc đối đầu với cái thằng Ba Lan vào đêm nay đó cũng như ở hàng hậu vệ đang rất là chắc chắn có sự góp mặt của các uh, cầu thủ đến từ giải vô địch quốc gia ý sẽ là một cái nền tảng vững chắc đó để đối đầu với Ba Lan thì uh, quay lại với cái cuộc đối đầu này tiếp theo anh em hãy xem qua về cái phong độ trước tiên là của thằng chủ nhà Ba Lan nhé anh em đây thì Ba Lan trước khi mà bước vào cái uh, giải đấu Euro đã có một cái phong độ cũng không đến nổi tệ khi mà có được 3 chiến thắng một trận hòa à, hai uh, trận hòa nha ba chiến thắng hai trận hòa và tổng cộng là 5 thất bại tính luôn cái thất bại mới đây nhất trước cộng hòa uh, trước cộng hòa Séc ở giải Euro đó thì sau 10 trận thi đấu gần nhất trên mọi đấu trường thì à, cái à, thằng Ba Lan này có phong độ cũng khá là tốt khi những trận thua của Ba Lan chỉ thua trước những ông lớn như là Bỉ 1-0 này thua trước Hà Lan 2-0 hay là thua trước Argentina cũng 2-0 này và mới đây nhất tại à, World Cup thì Ba Lan cũng đã bị Pháp đánh bại với tỷ số là 3-1 tại vòng 1-8 đấy thì anh em thấy những trận thua của Ba Lan đều thua trước những ông lớn của của của thế giới mà thôi đó còn trước những đội tuyển như là Chile hay là xứ Wales hay là Ả Rập xứ Út đó Mexico thì à, thì cái thằng Ba Lan này đều có một kết quả rất là tốt trước các đội tuyển này đấy và phong độ trên sân nhà trên sân nhà anh em cũng thấy là Ba Lan chỉ có được hai chiến thắng và ba thất bại ở trong năm vòng đấu gần nhất đó thì cái cái thành tích này cũng ở tầm trung thôi không đến nổi tệ dành cho Ba Lan nha anh em nhưng mà cái sự khởi đầu của Ba Lan ở cái trận ờ, đấu trường ờ, Euro lần này thì khá là đáng tiếc cũng như là khiến cho người hâm mộ khá là lo lắng đó khi mà phải nhận thất bại đến tỷ số 3-1 trước Cộng hòa à, Séc đó thì trận đấu này tiến sẽ cho anh em xem trận đấu này thì uh, như anh em đã biết ở Ba Lan thì chỉ có Lewandowski chính là cái tiền đạo mà chủ chốt thường là gánh tem cho cái đội tuyển này đó và sơ đồ của Ba Lan đưa đối đầu với Cộng hòa Séc ở trận đấu vừa rồi đó chính là 4231 và cái tiền đạo mà chơi cao nhất đó chính là Lewandowski đó cái điều này thì không cần nói gì nhiều anh em chắc chắn cũng sẽ nghĩ ra rồi đúng không đấy và cái mã kèo chấp ở trận đấu này thì à, nhà cái đã đưa ra là chủ nhà Cộng hòa Séc chấp Ba Lan với mức chấp là 0.25 đó thì Ba Lan đã nhận thất bại một ba trước Cộng hòa Séc và Tiến cũng xin chúc mừng cho anh em ờ, đã thắng được cái mã kèo mà Cộng hòa Séc chấp à, ờ, 0.25 trận đấu này nhá. Đó và riêng trận đấu này Tiến cũng đã đưa lên nhóm cho anh em ở ờ, vài ngày trước đó chính là vào cái đội chủ nhà Cộng hòa Séc à, chấp 0.25 thì anh em cũng đã hấp full được cái mã kèo này. Đó. Thì anh em thấy này, ở trận đấu này cái thằng Ba Lan kiểm soát bóng cũng khá là tốt đến 64% so với 36 của Cộng hòa Séc nhưng những cơ hội tạo ra khá tương đồng nhau không chênh lệch cho lắm Ờ, nhưng về hiệu quả thì cộng hòa séc thì mang về cái hiệu quả nhiều hơn so với ba lan đó thì cái điều này cũng cũng chứng tỏ là cái hình của ba lan đang rất là thiếu chiều sâu nha anh em đó nên rất là khó để tạo nên bất ngờ nếu như mà mà Lewandowski chơi tốt thì Ba Lan sẽ có một kết quả tốt mà nếu như mà thằng Lewandowski này bị kèm chặt đó không có một cái sự thoải mái để chơi bóng cũng như là là không có cơ hội để chơi thì chắc chắn là Ba Lan sẽ nhận một kết quả rất là tệ luôn đó thì uh, Tiến sẽ cho anh em xem thêm à, về cái à, phong độ của đội khách nha phong độ của đội khách Albania thì Albania này anh em có thể thấy là sau 10 trận thi đấu gần nhất trên mọi đấu trường Albania nó chỉ có được một chiến thắng thôi cùng với đó là bốn trận hòa và bốn thất bại đó trong đó có một cái trận ờ, bị hủy nha anh em bị gián đoạn trước nha đấy thì với cái phong độ hiện tại thì cũng không không đáng trách dành cho cái thằng Albania nha anh em vì Albania phải đối đầu với những cái đội tuyển phải nói là rất là mạnh đó rất là mạnh luôn nên có những kết quả này cũng khá là tốt khá là tương đồng đối với cái đội tuyển uh, Albania rồi đó như là chặn hòa 1-0 cho 1-1 với Iceland cũng rất là tốt này rồi thua 1-2 tối thiểu một bàn thôi chứ thằng Israel đó rồi hòa 0-0 trước Estonia hay là uh, trận uh, thua 1-2 trước Israel rồi uh, hòa 1-1 trước uh, uh, Iceland nói chung những đối thủ mà cái thằng Albania gặp phải đều rất mạnh so với Albania mạnh hơn Albania rất là nhiều đó và những trận đấu của Anh Bayna anh em để ý đây, đều thua cách biệt với từ một bàn trở xuống mà thôi nó nghiêng nghiêng trận thua trước đội tuyển Ý trước ông lớn Ý thì Anh Bayna mới phải chịu nhận thất bại là một ba còn lại thì à, hàng thủ của Anh Bayna rất là kiên cường đó chỉ thua cách biệt với một bàn mà thôi à, hoặc là câu hòa đến cuối trận đấy vì Anh Bayna cho thấy là à, cái đội tuyển này rất là khó bị hạ gục à, từ hai bàn thắng trở lên anh em đó nói chung Albania rất là khó để bị hạ gục vì cái hàng thủ của cái đội tuyển này đang có những cái cầu thủ đến từ quốc gia ý ấy, cho nên thủ rất là tốt ok cho anh em thì à, ở trận đấu đầu tiên ở trận đấu gần nhất trước khi mà bước vào cái thềm uh, à, Elgo này thì cái thằng Albania đã có một à, cái trận thua trước Albania đó Albania đã có một cái trận giao hữu rất là tốt khi mà bước vào, bước vào giải đấu này hạ gục chính thằng Albania trên sân nhà với số 20 đấy thì anh em có thấy với những cái phong độ hiện tại thì chắc chắn là Armenia được uh, uh, so sánh khá là tệ so với Ba Lan đúng không anh em nhưng mà với một cái đội hình không có chiều sâu như Ba Lan ở hiện tại cũng rất là khó để đánh bại cái thằng Albania này đó cho nên xét về tất cả cũng như là về uh, uh, cái thành tích đối đầu này đây tiến sẽ cho anh em xem thêm cái thành tích đối đầu thì hai đội này đã gặp nhau hai lần ở cái vòng loại World Cup vừa rồi năm 2021 thì Ba Lan đã có hai trận thắng trước Albania 4-1 ở lượt đi và 1-0 ở lượt về nhưng chắc chắn ở trận đấu này mọi chuyện sẽ khác nha anh em mọi chuyện sẽ khác và và với những cái thành tích đối đầu hiện tại cũng như cái ờ, cái cái cái phong độ của hai đội đó và với mã kèo mà nhà cái đưa ra thì tiến lại ưu tiên cho anh em là nằm vào cái đội khách Albania được chấp một hòa nhiều hơn đấy tiến sẽ ưu tiên cho anh em là vào cái mã kèo là Albania được chấp một hòa đây vì sao về Albania đều thua cách biệt trước mỗi đối thủ chỉ một bàn mà thôi nó riêng đội tuyển Ý thì chỉ thua một ba còn lại chỉ thua cách biệt một bàn và gặp các đối thủ mạnh thì cũng rất khó để Albania bị đánh bại đấy và tiến nghĩ là trận đấu này sẽ về với một kết quả hòa mà nếu có thua thì Albania cũng chỉ thua cách biệt trước Ba Lan một bàn mà thôi đấy cho nên anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo là mà Albania được chấp một là cái mã kèo mà an toàn nhất thì đây cũng chỉ là những cái ý kiến và tham khảo của Tiến thôi nhé anh em vì theo tiếng nghĩ ấy cái hàng hậu vệ của Albania này sẽ kèm chắc được cái thằng uh, tiền đạo Lewandowski của Ba Lan đó và Ba Lan chắc chắn sẽ bế tắc trong cái trận đấu này cho nên cái mã kèo mà tiếng chọn có lý do của nó anh em nếu mà hợp mã trùng ý với tiếng thì anh em có thể vào còn không thì anh em có thể đánh ngược lại đấy và hiện tại tiến cũng muốn nhắc lại là tiến nhận định phân tích cho anh em trận đấu này khá là sớm đó chưa được có chưa chưa có được cái đội hình cái sân chính thức cũng như chưa biết cầu thủ nào đá chính à, chưa biết là khung đội hình dự bị hay sao cho nên không có gì chắc chắn ở mã kèo này cả đấy à, anh em mà muốn lấy mã kèo chuẩn hơn thì tốt nhất anh em cứ vào nhóm của tiến đi trước giờ bóng lăn tiến đẩy kèo lên nhóm đó trước một tiếng tiến sẽ đẩy lên là anh em lúc đó lấy mã kèo đánh nó sẽ chuẩn hơn ok cho anh em đặc biệt là trong cái trận đấu này thì thằng ba lan nó đang bị mất điểm ở trận đầu còn albania cũng đang rất muốn thể hiện mình trong cái giải đấu lần này đấy cho nên cái trận đấu này sẽ chắc chắn là sẽ à, diễn ra rất là quyết liệt và xuất hiện nhiều thế phạt cũng như là nhiều quả gốc đến từ à, ba lan chắc chắn là ba lan sẽ ăn gốc ở cái trận đấu này cho nên à, đợi đi anh em cứ đợi trước giờ bóng lăn đi trước giờ bóng lăn thì thì tầm một tiếng á tiếng là nắm bắt được cái đội hình ra sân chính thức này đó lúc đó rồi tiếng sẽ ờ, sâu thật là kỹ chơi với sơ đồ nào cả hai đội đó tấn công hay phòng thủ rồi tiếng sẽ đẩy mã kèo góc lên cho anh em chơi mã kèo góc sẽ rất là dễ ăn trong trận đấu này nhé anh em đó mà muốn chơi được mã kèo góc cũng như kèo thẻ thì bắt buộc anh em phải chơi trên trang phải chủ động có một cái trang như tiếng ở hiện tại này đấy anh em mà kết mà mà muốn ờ, cùng đầu tư lâu dài với Tiến đó muốn gỡ gạt đặc biệt là những anh em mà đã thua tha ở một World Cup vừa rồi ở một World Cup rất là biệt ở vừa rồi đó anh em mà muốn ờ, gỡ gạt muốn vào bờ muốn đi xa hơn với Tiến ở những trận đấu sắp tới thì cứ liên hệ với Tiến qua Zalo hoặc là số Telegram Tiến để phía dưới góc video trong màn hình này đó Tiến sẽ lập tức đưa các anh em vào nhóm và nhóm của Tiến là không thu phí không thu một đồng phí nào từ anh em nhé anh em chỉ cần có hai điều kiện là có thể vào nhóm của Tiến thứ nhất là phải có một cái số vốn tối thiểu là một hai củ trở lên thứ hai là anh em phải có một cái trang để chơi chung với tiếng như hiện tại đấy về cái việc cầm cái trang thì rất là chủ động nha anh em thích mã nào vào mã đó cũng như có thể đợi bóng lăn rồi đợi kèo lên kèo xuống như đó rồi anh em vào nó cũng chưa có muộn chứ không phải là phải chê bóng ngoài qua thầu qua cò chứ bao bốn tiếng để làm gì đâu đó anh em nhớ cái việc đó nhá đó là cái lợi thế mà anh em cầm một cái trang chủ động để anh em chơi đấy thì uh, những anh em thật sự cần thì cứ liên hệ ngay cho tiến ok còn đây chỉ là những mã kèo tham khảo thôi tiến sẽ không nói nhiều về cái vấn đề này nữa nhé anh em kết em vào không thì thôi có thể đánh ngược lại à, thì tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây nếu như mà anh em yêu quý tiến thì hãy thể hiện bằng cái cách là ấn nút đăng ký theo dõi kênh tiến sau kèo cũng như là cái kênh uh, tiến bóng đá tiến sẽ uh, tiếp tục làm thêm nhiều video sắp tới để cho anh em tham khảo các mã kèo trên hai kênh này nhé ok tạm biệt anh em và chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư